Xin chào các bạn, trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái chậu hoa hướng dương để bàn xinh xắn như thế này Thì ngoài móc hoa hướng dương các bạn cũng có thể phối thêm nhiều loại hoa khác nhau cho không gian của mình thêm xinh xắn hơn Mình sẽ sử dụng len miêu cốt tông của 125g Sợi len này có mát S và chữ đỏ Độ dày của sợi len nằm trong tầm khoảng 1.75 cho đến 2mm Kim móc thì mình dùng kim hai đầu 3 4 và ta sẽ sử dụng đầu số 4 tương đương với kim 2,5 mm các bạn có thể so sánh đầu kim vào sợi len nè độ dày của đầu kim so với sợi len nó sẽ sắp xỉ bằng nhau ha ngoài ra thì còn có thêm kéo cắt len kim khâu len để cho mặt đáy của bình nó được cứng cáp thì mình sử dụng thêm một tấm canvas tròn như thế này thì canvas này các bạn cũng có thể sử dụng hoặc không sử dụng cũng được ha nó sẽ giúp cho cái phần đáy của mình nó được phẳng hơn khi mà mình nhồi gòn vào bên trong những bạn nào mà móc size nhỏ không cần phải sử dụng tấm này nhé một ít gòn để nhồi vào trong họa tiết để giúp cho phần lá cũng như là thân cây được cứng cáp thì mình sẽ sử dụng thêm một ít kẽm bọc nhựa nè thì cái phần kẽm bọc nhựa của mình nó sẽ có kích thước tầm khoảng 1 mm để mình nẹp cái phần lá ha còn về cái phần thân cây, cái chậu của mình nó khá là to nên các bạn có thể chập bốn lại cho mình với cái kẽm bọc nhựa này hoặc là mình cũng có thể phối thêm một cái kẽm to có cái độ dày tầm khoảng 1,75 đến 2 mm ha, giúp cho cái phần thân cây nó được cứng cáp hơn nè. Thêm cho mình một cái kềm nhỏ để mình cắt các cái đoạn ờ, kẽm này đi nha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 và mũi móc đơn thứ bảy có cho mình được 7 mũi móc đơn vào vòng tròn nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại và để giúp cho cái phần đáy của mình nó không có bị điểm G khi mình nối kết thúc vòng thì mình sẽ móc xoắn ốc để phân biệt được điểm đầu tiên và kết thúc của mỗi vòng sử dụng cho mình một sợi len khác màu các bạn sẽ đưa cho mình sợi len này vào chính giữa của mũi móc đơn đầu tiên và mũi móc đơn cuối cùng nha thì đây sẽ là điểm kết thúc của vòng đầu tiên nè tiếp tục mình sẽ đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng đầu tiên móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc một và hai thì cái sợi len mà mình vừa đánh dấu nè đây cái chân móc này nó sẽ đánh dấu đây là điểm kết thúc của vòng 1 và bắt đầu vòng thứ hai thì vòng 1 có 7 mũi móc đơn tạo ra 7 chân móc cho vòng thứ hai thì các bạn sẽ lần lượt móc cho mình 7 chân mỗi chân là hai mũi móc đơn ha thì chân đầu tiên đã móc hai mũi đơn rồi nè chân thứ hai cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc tiếp tục chân thứ ba tương tự hai mũi móc đơn chân móc thứ tư cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc tương tự cho chân thứ năm tiếp tục là chân thứ sáu và cuối cùng là chân móc thứ bảy cũng móc hai mũi móc đơn như vậy là ta kết thúc được cái vòng móc thứ hai ha tạo ra được tổng cộng là 14 mũi móc đưa cho mình sợi len khác màu này xuống dưới để mình đánh dấu điểm kết thúc của vòng thứ hai và bắt đầu vòng thứ ba thì vòng thứ ba có 14 chân móc ta sẽ móc theo công thức như sau chân đầu tiên sẽ móc cho mình một mũi móc đơn được mũi móc đơn vào chân đầu tiên chân thứ hai móc hai mũi cùng chân móc ta sẽ có được cụm như thế này một đơn xen kẽ hai đơn cùng chân móc các bạn móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng chân kế bên một mũi đơn nè chân kế tiếp sẽ là hai mũi cùng chân móc ta sẽ có được cụm thứ hai tiếp tục cụm thứ ba một móc đơn hai móc đơn cùng chân móc ta được cụm thứ ba cụm móc thứ tư một đơn hai đơn cùng chân móc tiếp tục cụm thứ năm cụm móc thứ sáu cụm móc thứ bảy sẽ nằm ở hai chân móc cuối cùng của vòng ha ta cũng móc một đơn sau đó là hai đơn cùng chân móc như vậy là vòng thứ ba của mình hoàn tất ta tăng được 7 mũi móc cho vòng móc thứ ba này sẽ tạo ra được 24 mũi móc thì tiếp tục vòng móc kế tiếp các bạn cũng đưa cho mình sợi len mà mình vừa đưa xuống dưới á các bạn đẩy cho mình cái sợi len nó lên phía trên để đánh dấu điểm kết thúc của vòng thứ ba và bắt đầu vòng thứ tư ở vòng móc thứ tư các bạn sẽ dựa vào cho mình vòng móc bên dưới nó tức là vòng thứ ba vòng thứ ba của mình có một mũi móc đơn lẻ mỗi chân xen hai mũi móc đơn cùng chân thì vòng kế tiếp các bạn sẽ tăng cho mình số mũi móc đơn lẻ này lên một mũi tức là mình sẽ có hai mũi mỗi chân ha móc cho mình hai chân đầu tiên nè mỗi chân là một mũi móc đơn rồi thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi cùng chân móc ta sẽ được cái cụm như thế này hai mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân móc tương tự cho mình cho đến hết vòng ta sẽ có hai mũi mỗi chân sau đó sẽ là hai mũi cùng chân móc ta được cụm thứ hai nè tiếp tục cụm thứ ba hai mũi mỗi chân hai mũi cùng chân các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến khi mình được 7 cụm ha cụm thứ tư nè tiếp tục cụm thứ năm cụm thứ sáu và cụm thứ bảy cũng là cái cụm mà nằm ở ba chân móc cuối cùng nha ta cũng tạo ra được một cụm cuối cùng là cụm thứ bảy nè hai mũi mỗi chân sau đó là hai mũi cùng chân móc ta hoàn tất được vòng thứ tư và vòng thứ tư này cũng tăng lên được 7 mũi móc tiếp tục vào móc kế tiếp thì cũng tương tự đưa cho mình sợi len mình vừa đưa lên á đưa xuống dưới để đánh dấu điểm kết thúc của vòng này và bắt đầu vòng tiếp theo thì vòng tiếp theo cũng dựa vào cho mình vòng bên dưới nó có bao nhiêu mũi mỗi chân thì vòng kế tiếp sẽ tăng số mũi mỗi chân này lên ha ở đây mình có hai mũi nè thì vòng kế tiếp sẽ là ba mũi xen hai mũi cùng chân thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình ba chân liên tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn được 3 mũi rồi nè tăng hơn một mũi so với vòng phía dưới thì tiếp tục chân kế tiếp móc hai mũi cùng chân móc thì mình sẽ có cụm 3 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau đó ta sẽ móc thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa cứ tăng dần cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên cho đến khi nào cái vòng tròn nó đạt được bằng với cái tấm canvas mà các bạn có được á và cứ kết thúc mỗi vòng thì mình sẽ đưa sợi len lên xuống để đánh dấu điểm kết thúc mỗi vòng ha thì sau khi đã móc cho mình thêm được nhiều vòng móc thì lúc này vòng tròn của mình nó sẽ có cái độ rộng ra mình sẽ dừng lại ở hàng móc thứ 10 với 8 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân khi mà mình đo cái kích thước này vào trong tấm canvas nè thì nó đã bằng với cái tấm canvas rồi thì bây giờ mình sẽ nẹp cái tấm canvas với lại cái mặt đáy len này trước nha thì cái bước này những bạn nào mà không cần nẹp canvas thì các bạn sẽ không làm bước này còn những bạn nào mà muốn cho cái phần đáy của mình nó được cứng cáp thì mình sẽ sử dụng cái tấm canvas để nẹp vào nha đưa cho mình tấm canvas ra phía sau từ cái chân móc mà mình kết thúc của mặt đáy len nè tiếp tục đưa sợi len xuống dưới để đánh dấu sau đó mình sẽ nẹp chân đầu tiên của vòng này với cái khoảng trống tương đương của cái mặt canvas nha tiếp tục là chân kế bên nè với khoảng trống tương đương móc vào đây một mũi móc đơn tiếp tục ha đối với cái mặt đáy len thì các bạn sẽ lần lượt móc vào từng chân móc còn đối với cái tấm canvas á do cái khoảng trống của tấm canvas nhiều lúc nó không bằng với cái số mũi móc mà mình có được nên các bạn cứ nẹp cho mình vào từng chân móc của cái mặt đáy len và một cái khoảng trống tương đương nằm ở phía dưới của cái chân móc đó là được đây chân móc này với cái khoảng trống tương đương nha móc vào một mũi móc đơn tiếp tục nè chân kế tiếp và khoảng trống tương đương móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha và lúc này các bạn sẽ không cần phải tăng mũi nữa nha cứ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn là được sau khi đã nẹp hoàn tất cho mình được mặt đáy lên vào trong cái tấm canvas phần đáy bình của mình nó sẽ có cái độ cứng cáp thì bây giờ mình sẽ móc lên cái phần thân trên lúc này cái sợi len khác màu các bạn cũng đưa cho mình lên phía trên để mình đánh dấu ha và cái vòng đầu tiên của cái phần thân trên để ý ở mỗi chân móc nè nó sẽ có hai đường móc một đường móc nằm bên trong và một đường móc nằm bên ngoài thì tất cả các cái mũi móc của hàng đầu tiên này các bạn đều đâm kim cho mình vào đường nằm bên trong nhé đây thì chân đầu tiên này cũng đâm kim vào đường móc bên trong móc vào một mũi móc đơn chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn và làm tương tự cho đến hết và mỗi chân thì cứ đâm móc vào đường bên trong là được ha riêng cái mũi cuối cùng của vòng này ta sẽ đẩy cái đường móc bên ngoài ra phía ngoài sau đó đồng thời mình đưa kim đến cái chân móc mà mình à, móc cái mũi móc đơn đầu tiên của cái phần vòng này nè đâm kim vào chân móc của nó nha móc vào đây một mũi móc đơn như vậy là cái hàng đầu tiên của phần thân nó sẽ tạo ra một cái đường g để phân biệt mặt đáy với phần thân trên thì tiếp tục cái vòng móc thứ hai của phần thân lúc này mình không có điểm kết thúc này tiếp tục đưa sợi len xuống dưới để đánh dấu ta cũng dùng mũi móc đơn móc mỗi chân làm một mũi móc đơn và lúc này sẽ đâm kim vào luôn chân móc chứ không đâm kim vào đường bên trong nữa nha mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau khi đã móc được đến cuối vòng rồi ta sẽ được cái phần thân cao như thế này thì cái phần đáy hai hàng đầu tiên mình sẽ sử dụng mũi đơn để móc còn các hàng còn lại để giúp cho cái phần thân bình của mình nó có cái điểm nhấn khác hơn á các bạn sẽ sử dụng mũi nửa kép thì mình tiếp tục đưa sợi len lên phía trên nè sau đó chân đầu tiên của vòng này móc mũi nửa kép và làm lần lượt tương tự cho các chân móc còn lại cứ mỗi chân sẽ móc một mũi nửa kép và lúc này cái vòng móc của mình nó sẽ không có điểm dừng mà các bạn cứ móc xoắn ốc ha mỗi chân làm một mũi nửa kép cho đến cuối vòng và thêm nhiều vòng móc cứ móc xoắn ốc như thế này nè móc tương tự cho đến cuối vòng sau đó móc thêm nhiều hàng móc như vậy nữa và cái chiều cao của phần thân bình các bạn sẽ dựa vào cho mình đường kính của mặt đáy đường kính của mặt đáy bằng bao nhiêu cm móc cho mình làm sao cho chiều cao còn tầm khoảng 2 cm nữa sẽ đạt được chiều cao đường kính ha còn 2 cm mình sẽ làm cái viền bình mỗi chân ta cứ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc là được sau khi mình đã móc xoắn ốc được thêm nhiều hàng móc thì lúc này cái phần ờ, thân của mình nó đã đạt được cái chiều cao gần bằng so với cái đường kính của mặt đáy rồi còn khoảng tầm 2 cm nữa làm viền bình nè thì bây giờ cái hàng móc sát cái phần đó các bạn sẽ tạo cho mình một cái đường g đưa cái sợi len ra phía ngoài để đánh dấu và ở mỗi chân móc nó cũng có hai đường móc một đường nằm bên trong và một đường nằm bên ngoài thì tất cả các cái chân móc của cái hàng đầu tiên này các bạn đều đâm kim cho mình vào đường bên ngoài móc vào mũi nửa kép ha đây là đường nằm bên ngoài nè móc vào mũi nửa kép đây các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến hết vòng này nha khi đã móc được đến hết vòng rồi nè thì các bạn để ý cho mình ở cái mặt trong nó sẽ tạo ra một cái đường g để lát nữa mình móc cái phần đất ở bên trong thì kết thúc tiếp tục đưa cho mình sợi len xuống dưới để đánh dấu hàng thứ hai này mình sẽ không móc vào đường bên ngoài nữa mà móc luôn vào chân móc mỗi chân là một mũi nửa kép các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng và thêm nhiều hàng móc móc cho đến khi đạt được chiều cao của cái phần thân bình bằng với cái đường kính của mặt đáy ha khi đạt được chiều cao rồi kết thúc các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân cuối cùng của vòng này móc vào một mũi móc đơn sau đó mình sẽ bỏ qua một chân móc đầu tiên của vòng kế tiếp và móc vào chân móc thứ hai một mũi dời kéo dài sợi len và cắt len lúc này sợi len đang nằm ở mặt ngoài của sản phẩm ta dùng kim đâm kim từ trong ra ngoài vào chân móc mình vừa móc mũi dời kết thúc kéo sợi len ra phía sau sau đó mình sẽ giấu sợi len thừa vào trong mũi móc thì mình sẽ hoàn tất được cái phần thân bình như thế này bây giờ mình sẽ tạo cái phần đất ở bên trong ha để móc được cái phần đất ở bên trong nè các bạn sẽ lật cho mình cái miệng bình xuống phía dưới nó sẽ để lộ ra một cái đường g mà mình tạo ra ở đây các bạn sẽ đưa cho mình sợi len ra phía sau hàng móc và ta sẽ đâm kim bắt đầu từ cái chân móc mà mình kết thúc của cái phần bình luôn á thì nó sẽ có hai cái đường móc một đường nằm bên trên và một đường nằm bên dưới nè ta sẽ đâm kim vào cái đường nằm bên trên trước sau đó kéo cái sợi len qua cái chân móc này móc lên một mũi móc xích sau đó mình sẽ di chuyển kim đến cái chân nằm phía dưới móc vào đó một mũi móc đơn và làm lần lượt tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối cứ mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc hàng này mình sẽ không giảm mũi nha cứ móc đều là được sau khi móc đến cuối vòng thì cái chân cuối cùng cũng là cái chân đầu tiên mà mình bắt đầu đâm kim đâm kim vào đó và móc cho mình một mũi đơn luôn sau đó đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời để mình kết thúc vòng ta sẽ có được hàng đầu tiên ha và nó sẽ nẹp lại hai cái đường này rồi nè móc lên một xích hàng móc thứ hai mình sẽ giảm mũi các bạn dựa cho mình vào hàng tăng mũi cuối cùng của mặt đáy hàng tăng mũi cuối cùng của mặt đáy mình có 8 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân thì bây giờ các bạn sẽ đưa cho mình cái 8 mũi mỗi chân này lên phía trên mình sẽ móc 8 mũi móc đơn mỗi chân trước móc đơn đầu tiên vào chân đầu tiên nè móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba tiếp tục móc đơn thứ tư vào chân thứ tư móc đơn thứ năm đơn thứ sáu mũi móc đơn thứ bảy và mũi móc đơn thứ 8 có được 8 mũi mỗi chân rồi ha thì thay vì ở mặt đáy phía dưới chân kế tiếp mình tăng mũi thì các bạn lúc này sẽ giảm mũi cho mình thì cách giảm mũi các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc kế bên cái chân thứ 8 và đâm kim vào đường bên ngoài nha sau đó tiếp tục kéo cái đường này lên đưa kim ra phía ngoài đâm kim vào chân thứ 10 đây ha đâm từ ngoài vào trong chân thứ 10 nè trên kim được ba đường móc kéo len qua hai chân trên kim sau đó kéo qua hai chân trên kim như vậy là hai chân phía dưới chụm lại được thành một mũi bên trên ha ta có được cụm móc 8 mũi mỗi chân xen hai chân chụm mũi móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng 8 mũi mỗi chân mũi thứ hai mũi thứ ba mũi móc thứ tư mũi móc đơn thứ năm mũi móc đơn thứ sáu móc đơn thứ bảy và móc đơn thứ 8 được 8 mũi mỗi chân rồi hai chân kế tiếp chụm mũi đâm kim vào đường bên ngoài của chân kế bên đưa kim và đâm kim đường bên ngoài chân kế tiếp kéo qua hai chân trên kim ta có được cụm thứ hai ha móc tương tự cho đến hết Đối với cái cụm cuối cùng á, nhiều trường hợp những bạn nào mà đủ mũi thì cụm cuối cùng nó cũng là 8 mũi mỗi chân xen hai chân chụm mũi. Còn những bạn nào bị móc thiếu mũi thì các bạn cứ sắp xếp ở cụm cuối cùng, làm sao cho hai chân cuối cùng mình chụm mũi là được. Sau đó kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời. Móc lên một xích. Như vậy là phần đất của mình nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại. Các cái hàng kế tiếp thì các bạn tiếp tục giảm mũi cho mình. Và ta cũng dựa vào cái số mũi mỗi chân ở hàng phía dưới lúc này các bạn sẽ tiến hành giảm đi một mũi nha 8 mũi thì mình giảm còn 7 mũi mỗi chân mũi thứ hai nè mũi móc thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu và móc đơn thứ bảy có 7 mũi mỗi chân rồi hai chân kế tiếp chậm mũi đâm kim vào đường bên ngoài của từng chân móc kéo qua hai chân cho đến hết ta có được cụm 7 mũi mỗi chân xen hai chân chụm mũi ha móc tương tự cho đến cuối vòng sau đó thêm nhiều vòng móc như vậy nữa các vòng móc kế tiếp thì cũng giảm dần cái số mũi lẻ này lên 6 mũi 5 mũi ha cứ dần dần cho đến khi cái vòng tròn của mình nó có cái độ bo nhỏ lại thì khi giảm mũi có được một cái khoảng trống như thế này các bạn sẽ nhồi cho mình cái phần gòn vào bên trong để cho cái phần bình của mình nó được cứng cáp ha đối với cái phần gòn này nè các bạn sẽ nhồi cho mình cái phần gòn nó cứng vào để cho khi mà mình cắm bông vào á cái phần bông của mình nó không có bị nhúc nhích đây là phần miệng nè thì cái phần bình của mình hoàn tất ha các bạn tiếp tục móc cho mình thêm nhiều vòng móc cho đến khi cái vòng tròn này nó nhỏ thiệt nhỏ nè như vậy là vòng cuối cùng của mình sẽ dừng lại ở 7 mũi ha chừa cho mình một đoạn len vừa đủ dài khi mà mình cắt len sau đó sử dụng kim khâu xỏ sợi len này vào trong kim khâu lần lượt đâm kim vào các đường móc bên ngoài của bảy cái chân này đâm từ ngoài vào trong như thế này nha sau đó ta sẽ kéo mạnh sợi len cho cái đoạn này nó nhỏ lại này và nó khít lại luôn nè và giấu sợi len này vào trong các cái mũi móc các đoạn len thừa đi ha ta sẽ hoàn tất được một cái bình như thế này và để giúp cho cái phần bình của mình nó có điểm nhấn hơn các bạn có thể sử dụng cho mình ren hoặc là mình có thể móc các cái họa tiết và mình sẽ đính vào trong cái phần cổ của cái bình nè vào cái phần mà mình chừa cái hàng móc á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 móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư mũi móc đơn thứ năm ba mũi móc đơn thứ sáu có được 6 mũi nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn nhỏ lại Phần nhụy mình sẽ kết thúc hàng móc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích vòng đầu tiên có 6 mũi tạo ra 6 chân cho vòng thứ hai thì vòng thứ hai móc mỗi chân là hai mũi móc đơn vào cùng chân móc thì cái công thức này nó cũng tương tự giống như công thức của cái phần đáy bình á nhưng mà chỉ khác là mỗi vòng mình tăng 6 mũi thôi ha và kết thúc mỗi vòng thì mình sẽ móc mũi dời kết thúc chân thứ hai hai mũi móc đơn nè tiếp tục chân thứ ba móc hai mũi móc đơn chân thứ tư hai mũi móc đơn chân thứ năm móc hai mũi móc đơn và chân thứ sáu cũng là chân cuối cùng ha móc hai mũi móc đơn khi móc đến cuối vòng thì ở sát đây nó sẽ có một cái đường móc đây là cái đường của mũi dời kết thúc cái vòng đầu tiên chứ không phải là chân mũi đơn nha không móc vào đây mà móc vào chân của mũi đơn đầu tiên ở vòng này móc một mũi dời sau đó lên một xích tiếp tục ở vòng móc thứ ba thì công thức nó cũng tương tự giống như phần mặt đáy của bình á ta sẽ móc cụm một mũi đơn xen hai mũi đơn cùng chân móc ha chân đầu tiên một mũi đơn nè thì chân thứ hai móc hai mũi đơn cùng chân móc ta sẽ có cụm một đơn xen hai đơn cùng chân móc móc tương tự cho mình cho đến hết vòng sau khi đã móc đến cuối vòng kết thúc cũng đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời lên một xích hàng thứ tư tiếp tục móc hai mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân móc tức là mình cũng tăng số mũi lẻ mỗi chân này nè lên hai mũi so với cái hàng phía dưới ha ta sẽ có hai mũi mỗi chân sau đó là hai mũi cùng chân móc móc tương tự cho mình cái cụm này cho đến hết vòng khi kết thúc vòng thì vòng này cũng tăng được 6 mũi đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó lên một xích phần nhụy hoa của mình nó đã có cái độ rộng ra rồi những bạn nào mà muốn tăng size nữa thì các bạn cứ làm tương tự cho mình ha còn đối với mẫu này mình sẽ dừng lại ở 4 hàng móc ta tiến hành cắt len sau đó mình sẽ móc cái phần đáy bên dưới đối với phần đáy tạo một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn móc lên một mũi móc xích Tương tự như phần nhụy thì vòng đầu móc 6 mũi móc đơn. Móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu. Nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn nhỏ lại. Đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích thông thường thì như cái phần nhụy á vòng thứ hai mỗi chân hai mũi móc đơn vào cùng chân móc nhưng cái vòng của cái phần đáy các bạn sẽ bỏ qua cho mình cái vòng thứ hai và mình di chuyển đến công thức của vòng thứ ba luôn nha tức là ta sẽ móc một đơn xen hai đơn cùng chân móc một đơn nè sau đó là hai đơn cùng chân móc móc tương tự cụm này cho mình cho đến cuối vòng thì lúc này mình sẽ tăng được 3 mũi móc ta sẽ có được ba cụm như thế này hai đơn nè tiếp tục cụm thứ ba là nằm ở hai chân cuối cùng một mũi đơn sau đó là hai mũi đơn cùng chân móc vào chân cuối cùng tăng được 3 mũi ha ở đây là cái đường mũi dời không móc vào đây nhé mà đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích ta hoàn tất được vòng thứ hai của phần đáy phía dưới và nó sẽ tăng được 3 mũi nè ta là có 3 cụm cụm thứ hai nè và cụm móc thứ ba tức là cái vòng thứ hai này tăng được 3 mũi tăng một nửa so với cái phần nhụy thì vòng móc kế tiếp mình sẽ làm tương tự giống như phần nhụy cũng dựa vào vòng bên dưới một mũi đơn xen hai mũi đơn cùng chân móc thì mình sẽ tăng mũi đơn lẻ lên hai mũi móc cho mình hai mũi mỗi chân một nè và hai sau đó là hai mũi cùng chân móc ta sẽ có cụm như thế này móc tương tự cho mình cụm này cho đến cuối vòng sau đó mình sẽ móc thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa ha và cách tăng mũi cũng tăng số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên nhiều mũi hơn cho mỗi vòng móc cái phần đáy bên dưới mỗi vòng mình tăng 3 mũi còn cái phần nhụy mỗi vòng mình tăng đến 6 mũi ha tức là mỗi vòng mình sẽ có 6 cụm còn phần nhụy chỉ có 3 cụm thôi cho nên các bạn cứ tăng cho mình thêm nhiều hàng móc cho đến khi tổng số mũi móc của phần đáy bên dưới bằng với tổng số mũi móc của phần nhụy ha hàng này tiếp tục tăng 3 mũi nè ta có 3 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân móc tương tự cho đến hết ha và thêm nhiều vòng móc nữa như vậy là phần đáy bên dưới của mình sẽ dừng lại ở hàng móc thứ bảy ta có 7 hàng móc và cụm cuối cùng sẽ là 6 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân móc kết thúc tiếp tục đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời lên một xích phần đáy này dừng lại ở cụm 6 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân tức là 8 mũi thì 8 mũi này mỗi vòng nhân 3 thì ta sẽ có 24 mũi móc tức là vòng cuối cùng nó 24 mũi móc còn đối với cái phần nhụy vòng cuối cùng mình dừng lại ở hai mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân mỗi vòng tăng 6 mũi tức là 4 mũi nhân cho 6 cũng ra 24 tổng số mũi móc của cái phần nhụy này cũng bằng 24 thì bây giờ mình sẽ tiến hành nẹp lại mình sẽ móc cái phần cánh hoa luôn ha trước khi đi vào móc cánh hoa thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách luồn cộng kẽm ha sử dụng cho mình hai cộng tương tự như thế này đối với kẽm bọc nhựa nhỏ ha các bạn sẽ xỏ cho mình hai đầu của một cộng vào sau đó mình sẽ xỏ hai cộng còn lại tức là mình sẽ chập bốn lại để cho cái phần thân của mình nó được cứng kép hoặc để tiện hơn các bạn có thể sử dụng cho mình kẽm có cái độ dày hơn tầm khoảng 2 mm để cho nó có cái độ cứng kép hơn so với khi mà mình chập sợi lại ha dùng kềm nè bẻ cong cho mình một đầu khi bẻ các bạn sẽ để cho mình nó nằm à, à vuông góc như thế này với cái phần thân ha và mình sẽ xỏ vào cái khoảng cái chân móc đó mà vòng tròn đầu tiên của phần à, đáy á ta sẽ chập lại móc cánh hoa sau đó nhồi gòn và mình sẽ luồn cái dây kẽm này vào trong này ha đây và móc cánh hoa đây là phần nhụy hoa phía sau nó là chân mũi dời kết thúc vòng cuối cùng đâm kim vào chân mũi dời đó đồng thời đâm kim vào cái chân móc ở phía sau của cái sợi len thừa phần đáy luôn hai chân móc song song như thế này sau đó mình đưa cái sợi len ra phía sau kéo len qua chân móc móc lên một mũi móc xích sau đó đâm kim vào chân móc kế bên của phần nhụy và chân kế tiếp của phần đáy hai chân móc song song ha và tương đương với nhau luôn móc vào một mũi móc đơn khi móc nhớ giấu len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều được mũi móc đơn vào chân đầu tiên thì chân thứ hai sẽ tạo cánh móc cho mình một mũi nửa kép vào chân kế bên và ta cũng đâm kim vào hai chân song song với nhau ha móc vào đây một mũi nửa kép một mũi móc kép đơn vào cùng chân móc và một mũi móc kép đôi thì mũi kép đôi các bạn sẽ quấn hai vòng lên trên kim đâm kim vào chân móc kéo len qua chân móc trên kim có bốn đường móc kéo len qua hai chân lần thứ nhất qua hai chân lần thứ hai và qua hai chân lần thứ ba ta sẽ được mũi kép đôi từ đây móc lên 3 mũi móc xích để tạo cái điểm nhọn cho cánh sau đó đâm kim vào chân của mũi xích đầu tiên là cái đường này nè nằm sát với cái chân của mũi kép đôi á móc vào đây một mũi dời tạo được điểm nhọn rồi bây giờ mình sẽ móc 3 mũi ngược lại với cái ba mũi mà mình vừa móc đây tức là sẽ có mũi kép đôi vào cùng một chân móc nha được mũi kép đôi rồi thì tiếp tục là mũi kép đơn vào cùng chân móc và một mũi nửa kép cho cái phần à, mũi của mình nó thấp xuống ta sẽ có được cánh đầu tiên 6 mũi móc vào cùng một chân ha đâm kim vào chân của mũi móc đơn kế bên cũng đâm kim vào hai chân móc song song với nhau luôn móc vào đây một mũi móc đơn như vậy là phần cánh của mình nó sẽ hoàn tất như thế này cánh thứ hai thì cũng tương tự như cánh đầu tiên móc vào chân móc kế bên cũng đâm kim vào hai chân song song với nhau luôn ha móc cho mình vào đó một mũi nửa kép hai chân song song nè móc vào một mũi nửa kép một mũi kép đơn một mũi kép đôi kép đôi thì lấy lên hai vòng ha sau đó lần lượt kéo qua hai chân trên kim cho đến hết được một nửa cánh rồi móc lên 3 mũi móc xích móc một mũi dời vào chân xích đầu tiên sau đó móc 3 mũi ngược lại một mũi kép đôi quấn hai vòng nha sau đó là mũi kép đơn vào cùng một chân móc luôn và mũi nửa kép và để hoàn tất cánh này móc vào chân móc kế bên một mũi móc đơn ta cũng đâm kim vào hai chân một mũi móc đơn sau đó làm tương tự cho các cánh còn lại lưu ý khi các bạn móc đến gần à, các cái cánh cuối cùng rồi nó còn một cái khoảng như thế này thì mình sẽ tiến hành nhồi gòn vào bên trong để giúp cho cái phần à, bông của mình nó được cứng cáp sau đó mình sẽ luồn luôn cái phần kẽm vào bên trong ha và mình sẽ móc lại các cái cánh cuối cùng kết thúc cái phần bông thì đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên mà mình bắt đầu móc cái cánh đầu tiên á móc vào đó một mũi dời sau đó kéo dài sợi len và cắt len sợi len thừa cũng đang nằm ở mặt phải của sản phẩm đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc vừa móc mũi dời kéo sợi len ra phía sau và giấu sợi len thừa vào trong mũi móc thì ta sẽ hoàn tất được cái phần bông như thế này bây giờ mình sẽ móc cái họa tiết lá ở đây mình đã có móc sẵn một cái chiếc lá như thế này thì để cho phần lá của mình nó có cái độ cứng cáp ta có thể tạo dáng cho phần lá nè thì các bạn sẽ sử dụng cho mình kẽm bọc nhựa gặp đôi cái kẽm bọc nhựa này lại nó sẽ dài hơn so với chiều dài của cánh các bạn sẽ móc nha tiếp tục mình sẽ tạo một nút móc và kéo lên qua vòng tròn sau đó kéo sợi lên dài để thành một nút chiều dài của phần lá tùy vào cái chậu mà các bạn móc ha ở đây mình sẽ móc cái chiều dài là 18 mũi móc xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17 và 18. Được 18 mũi rồi, ta đạt được cái chiều dài của phần lá. Nó sẽ ngắn hơn so với cái đoạn kẽm nha. Móc lên một xích, sau đó đâm kim vào chân thứ 18. Đồng thời khi đâm kim các bạn sẽ đưa cho mình cái cọng kẽm này. Cái cọng kẽm này các bạn sẽ nẹp sát với cái đoạn xích mà mình vừa tạo nè. Và mình sẽ móc giấu cái đoạn cước này vào trong mũi móc luôn. Móc vào chân 18 một mũi móc đơn chân 17 móc một mũi móc đơn được hai mũi móc đơn vào hai chân đầu tiên hai chân kế tiếp móc hai mũi nửa kép chân 16 móc một mũi nửa kép nè chân thứ 15 cũng móc một mũi nửa kép 10 chân kế tiếp sẽ móc cho mình 10 mũi kép đơn vào 10 chân ha để mình tăng cái độ cao của mũi móc giúp cho cái phần lá của mình nó có cái độ rộng ra hơn nè thì chân thứ 14 móc một mũi kép đơn chân 13 cũng móc một mũi kép đơn khi móc nhớ nẹp cho mình cái đoạn à, kẽm nha chân 12 nè chân móc thứ 11 khi có được 10 mũi kép đơn và 10 chân rồi thì còn lại 4 chân cuối cùng móc cho mình 4 mũi hai mũi nửa kép và hai mũi móc đơn để giảm cho cái độ cao của mũi móc hai mũi nửa kép vào hai chân nè sau đó là hai mũi móc đơn và hai chân cuối cùng thì chân kế cuối móc một mũi móc đơn chân cuối cùng mình sẽ tạo góc bằng cách móc vào chân cuối cùng này hai mũi móc đơn móc đơn đầu tiên móc đơn thứ hai vào cùng chân móc ha sau đó móc lên một mũi móc xích và mình sẽ vòng lại móc tiếp vào cái chân đó hai mũi móc đơn nữa nẹp cho mình cho cái đoạn cước này sát vào để dễ móc hơn nè móc vào chân cuối cùng đó tiếp tục hai mũi nữa ha tức là cái chân cuối cùng này mình sẽ có hai mũi đơn một mũi xích và hai mũi đơn để tạo góc sau đó tiếp tục các cái chân còn lại thì làm tương tự giống như cái chân đối diện với nó nè phần lá của mình nó sẽ được đối xứng ha chân bế bên mũi gì là chân này mũi đó nè đầu tiên là mũi đơn sau đó tiếp tục là hai mũi nửa kép và hai chân tiếp tục sẽ làm 10 mũi kép đơn vào 10 chân được 10 mũi nửa kép rồi bốn chân cuối cùng thì hai chân kế cuối móc hai mũi nửa kép và hai chân cuối cùng thì móc một mũi móc đơn vào mỗi chân chân cuối cùng lưu ý nè móc cho mình một mũi móc đơn nữa thôi tức là chân cuối cùng á, nó sẽ không có giống cái góc đầu tiên ha chỉ móc một mũi móc đơn sau đó móc lên một mũi móc xích đâm kim vào cái chân của cái mũi mà mình móc mũi đơn cuối cùng đó móc vào một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len các bạn có thể cắt cho mình một đoạn len bằng với cái đoạn ờ, kẽm mà mình chừa ra nè canh chỉnh cho phần lá nó đều thì mình sẽ hoàn tất được một cái chiếc lá như thế này về cái phần hoa nè thì mình đã hoàn tất được nhồi gòn cũng như là nhét kẽm vào bên trong thì cái phần kẽm này các bạn nhét làm sao cho cái phần hoa mình nó đứng cứng cáp trên kẽm là được sau đó mình sẽ tạo cái phần thân ta sẽ có hai chiếc lá như thế này sau đó đưa cái sợi len vào sát với cái góc của cái phần đáy hoa nha chừa một đoạn len nè sau đó mình sẽ quấn lại khi quấn các bạn lưu ý quấn sát vào để cho cái phần kẽm của mình nó không có bị lộ ra ngoài nha cứ quấn dần xuống dưới nè quấn được một đoạn rồi thì mình sẽ đưa một chiếc lá vào đưa cái mặt phải lên trên ha áp sát vào trong cái phần thân cây luôn sau đó mình sẽ tiếp tục quấn thì lúc này nó sẽ có cái độ dày ha các bạn cứ quấn chặt cho mình và quấn không có hở cái đoạn kẽm là được ha được một đoạn rồi thì tiếp tục các bạn sẽ đưa cho mình cái lá còn lại cũng đưa mặt phải lên trên sau đó mình tiếp tục quấn các bạn sẽ quấn làm sao cho nó sát vào với nhau ha giúp cho phần à, cái thân cây nó không có bị à, lộ ra cái phần kẽm khi đã quấn đạt được chiều dài của cành hoa rồi thì ở cái đoạn kết này nè các bạn sẽ sử dụng cho mình keo nến mình chích một ít keo vào bên trong sát với phần thân cây sau đó mình sẽ tiếp tục quấn cho cái phần len này nó dính vào trong thân cây ha nó không có bị bung ra và cứ quấn sát vào với nhau như thế này quấn hết cái đoạn keo rồi mình sẽ tiến hành cắt cái đoạn len thừa ta cũng dùng kềm để cắt cái đoạn kẽm thừa này đi như vậy là mình sẽ hoàn tất được một cái cành hoa hướng dương như thế này cái phần lá mình có thể bẻ theo chiều tùy thích ha móc cho mình thêm nhiều cái mẫu hoa như thế này nữa hoặc là các bạn cũng có thể đổi nhiều mẫu hoa khác nhau sau đó mình sẽ gắn vào trong cái phần thân bình nè lưu ý khi cắm hoa vào trong thân bình ha các bạn cắm nè mình sẽ xoáy cho cái cành hoa của mình nó được đâm sâu vào trong cái phần gòn nó sẽ giúp mình cố định được cái cành hoa không có bị nhúc nhích và mình sẽ cắm cho các cành hoa còn lại tương tự như vậy ha